Ngẫm thấy ông Bill Gates ông nói một câu rất là đúng Ông nói là đừng bao giờ hy vọng cuộc sống này hết bất công Tốt nhất hãy cố gắng để thích nghi với nó Chúng ta sẽ thích nghi với cả những nỗi đau Chúng ta thích nghi với cả những cái khó khăn Chúng ta thích nghi với cả những cái gì gọi là ghê gớm nhất ở trên đời này Để mà chúng ta có cuộc sống cho tốt, cho tử tế Và đấy tôi nghĩ là cái ý nghĩa lớn nhất của một con người mày có thể sẽ mất đi người không yêu mày nhưng mà họ sẽ mất đi người yêu họ thật lòng đàn ông xấu mình không quản được đàn ông tốt không đến được mình quản chỉ có người đàn ông yêu mình nó tự khắc thay đổi để mà phù hợp với mình thôi chứ còn mà bây muốn kiểm soát người đàn ông người ta đã, đã nói dối rồi cỡ nào người ta cũng nói dối được hết không bao giờ kiểm được những thằng đảo không đáng sợ đâu những người xấu không hề đáng sợ nhá yeah chỉ đáng giản nhất người giả vờ tốt thôi nữa cho tới khi nào cảm thấy em mệt mỏi em không còn đủ năng lượng để khóc để ngừng cuộc đời này vốn dĩ không có giá như và cũng không có coi như chỉ có kết thúc là hết khi tôi đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng đến lúc muốn kết thúc cuộc đời mình nếu như không muốn người khác dạy dỗ mình thì tốt nhất sống làm sao đừng để người khác bắt bẻ mình thì đầu tiên sống là phải có lòng tự trọng nếu như sống mà không cần đến lòng tự trọng bất chấp lời phán xét của người đời thì từ nay về sau đừng có mở mồm ra là đổ lỗi cho hoàn cảnh nghe chưa em lá quên tình em đi mua bao thuốc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đơn giản là tại vì kế bên cái chỗ bán thuốc nó có cái tiệm mà chơi game á mình vô đó mình ngồi mình mình không có mình không có tiền cho mình coi thôi tới lúc 5 giờ chiều hút chạy xe đạp ra hút đấy rồi leo lên xe về là mình hiểu rồi đó hiểu số phận rồi nhưng mà nhưng mà khi nãy mình xem cái cái hoàn cảnh này mình thấy nhớ anh nhớ thật sự tại vì ờ, ở nhà bị, ờ, bị cha đánh mẹ đánh thì đau lắm nhưng mà nó không chết ra đời đời nó không chết gì à Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn Người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc Người xấu cho bạn kinh nghiệm Người tồi tệ nhất cho bạn bài học Người tuyệt vời nhất sẽ cho bạn kỷ niệm